Menology và đây sẽ là video mình hứa hẹn với các bạn rằng là review về ba mùi hương của gel tắm Menology cũng như là cái sản phẩm về sữa rửa mặt và bọt cạo râu của thương hiệu này luôn và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nếu như các bạn đã theo dõi mình từ kênh tiktok qua đây thì chắc hẳn là mình khen ngợi khá là nhiều về cái sản phẩm Menology Thực ra khi mà mình biết đến sản phẩm này rất là tình cờ đấy Đó là mình xem một cái video trên Youtube Lúc mà mình tưởng đấy là một cái video uh, về rap cơ nhưng mà sau khi xem xong <laughs> mình tìm hiểu ở dưới cái phần mô tả mình biết là Ô, oh, đây là quảng cáo sữa tắm của Việt Nam Menology, nghĩa là men Không phải là người đàn ông không phải lo nghĩ gì cả Ù, uh, tuyệt vời và sau đó mình đã mua những cái mùi hương này về để trải nghiệm và cũng đã chia sẻ nhanh ở trên tiktok nhưng mà đây sẽ là những cái điều chia sẻ cụ thể nhất cũng như là những cái ờ, gọi là những cái trải nghiệm của mình khi mà mình đã sử dụng qua những sản phẩm này đầu tiên thì chúng ta uh, tìm hiểu qua một chút đó là về cái thiết kế nhá các bạn để thấy rằng là một cái thiết kế trông nó cũng có vẻ hơi kiểu màu sắc một tí à, mình thấy rằng là thiết kế này nó khá là trẻ trung hợp với kiểu thanh niên như mình mình năm nay mình có 20 tuổi quá chuẩn luôn thì đầu tiên nó là một chai, chai màu xanh nó ghi rằng là gel tắm ngăn mùi 24 giờ và đây là chỉ lùi bước khi lấy đà mỗi một mùi hương thì nó sẽ có một cái ờ, câu ấy riêng thì đây là chỉ lùi bước khi lấy đà à, lùi bước khi lấy đà Ờ ok ờ, Cái sản phẩm này mình đã nói rằng là nó giống với mùi của chai nước hoa Good Oventus Nhưng mà thực sự thì nó sẽ giống với những cái bản nó thiên về trái cây nhiều Và đây là một cái mùi trái cây mà mình ngửi là khi mà mình có um, sử dụng để tắm ấy thì mình thấy là Thứ nhất là nó sáng hơn chai nước hoa Good Oventus Cái thứ hai là nó có một cái vai hơi kiểu creamy ngậy ngậy một tí ngửi khá là hay và đây là chai thứ hai mình đã mua và nó thật là mình thích cái mùi hương này nhất ở trong cái ờ, bộ sưu tập ba cái mùi hương gel tắm ngăn mùi của Menology Mùi hương tiếp theo đó chính là mùi màu nâu Chai này thì mình không dùng nhiều Mình chỉ sử dụng khoảng tầm ờ, trong một tuần liên tiếp để mình test về mùi để xem là nó giống với chai nước hoa nào để các bạn có thể dễ dàng miêu tả thì thực sự nếu như bạn nào ờ, thứ nhất là thích những cái mùi uh, nồng nàn đến từ gỗ và có cái xu hướng kiểu hơi đứng tuổi một tí mình nghĩ là nếu như mà là khoảng tầm từ 35 tuổi hay là những kiểu ông bố chú thì có thể sử dụng sản phẩm này tại vì với mình sản phẩm này nó có vẻ hơi dừ nó sẽ giống với những cái sản phẩm của nhà Hugo Boss và những cái sản phẩm đấy thì nó thật là không hợp với cái độ tuổi mình mình thích cái kiểu trẻ trung hơn nhưng mà đây nhìn kiểu màu nâu thôi các bạn thấy rằng là nó cũng có một cái gì đấy nó <laughs> hơi già dặn và cứng cáp và đây thì chai to nhá của họ sẽ có cái vòi ấn như này còn có những cái loại chai nhỏ này thì chúng ta mở ra thôi và chúng ta mở ra thì chúng ta có thể ngửi thấy ngay mùi chai này ngửi mùi thơm cực luôn ngửi phát mê ngay còn à, với chai này thì các bạn có thể sử dụng khá là lâu ờ, và cái thứ hai đó là mùi hương này khi mà mình đăng bài lên ở trên YouTube ấy thì cũng rất là nhiều người bảo là ông rất thích cái mùi hương này nên là ông nào thích cái mùi hương này thì ờ, bình luận phía dưới tôi biết nhá và cái mùi hương tiếp theo đó chính là chai màu đỏ chai màu đỏ này thì trong quá trình mình chờ cái chai thứ hai này về thì mình xài chai màu đỏ này khá là nhiều thậm chí là nó có bị tụt cả vào trong tại vì khi mà dùng ở trên hết ấy, thì nó sẽ bị tụt vào trong ấy. <laughs> trông hơi buồn cười thì màu đỏ này nó có dầu mùi giống với chai Tredomet đó là một chai nước hoa mình cực kỳ tâm đắc và cực kỳ thích thì uh, ở Tredomet và ở chai uh, gel tắm này nó có hai mùi giống nhau đó là mùi của thứ nhất là một cái mùi gỗ cái thứ hai đó là mùi của tiêu nhưng mà mùi tiêu ở Teremet thì mình cảm giác là các bạn hình dung nó là mùi cái mùi bột tiêu xay nhuyễn còn ở đây thì là những cái hạt tiêu nó vẫn sẽ còn một cái cặn cặn một cái gợn gợn khi các bạn sử dụng để tắm nhưng mà cái này nó có thể nói là một cái mùi rất là nam tính dành cho những anh chàng kiểu bụi bặm uh, kiểu ờ, muốn thể hiện mình là một người đàn ông kiểu cơ bắp khỏe mạnh và tắm mùi hương này xong rồi vào kiểu Ờ, hỏi thăm vợ tí hay là kiểu người yêu đang chờ trong phòng ngủ chẳng hạn thì sử dụng cái mùi này ok nhá và cái mùi này khi mà mình kiểu uh, dùng ờ, máy sấy tóc để sấy đầu cũng như sấy cho khô người ấy, thì cái mùi này tỏa lên cực kỳ rõ khi mà gặp nhiệt độ nóng nhá nếu như các bạn mua những chai to thì chúng ta sẽ được tặng kèm những cái bọt cạo dâu và sữa rửa mặt như này thì chúng ta cũng có ba mùi tương tự như ba mùi của gel tắm là như nhau và đây là một chai 100ml với cá nhân mình thì mình thấy rằng là những cái mùi của những cái bọt này thì nó sẽ có xu hướng là nhẹ hơn khoảng tầm uh, chắc là một hai phần gì đó so với cái mùi của những cái uh, gel tắm nhưng mà kiểu dùng nó đồng bộ ấy và đây là được tặng kèm à tội gì mình kiểu sau khi mua cái mình mua size to mình được tặng kèm luôn ngon đó là về phần mùi hương thì các ông sẽ hỏi rằng à ờ, quan trọng là sử dụng nó như thế nào chất lượng trải nghiệm nó có tốt hay không tác dụng của nó có ngăn mùi được không thì nói thật với các ông trước khi tôi đến với những cái sản phẩm của Menology này thì uh, tôi dùng uh, sữa tắm của Lifebuoy trước đấy nữa thì tôi dùng bánh xà phòng tắm đấy tôi cũng là một người khá là xuề xòa trong cái khâu tắm làm sao để vừa thơm xong rồi kiểu tát nước lên người cho nó xong ấy kiểu cho nó nghĩa vụ ấy. đi tắm nó là nghĩa vụ nhưng mà từ khi tôi mua những cái này thì tôi kiểu tắm lâu hơn tôi kiểu trải nghiệm mùi hương bao giờ hết mùi tôi đi ra đúng là con trai của ta <laughs> đó và cái thứ hai đó là về cái sữa rửa mặt thì tôi dùng chung với người yêu dầu ở đầu tôi cũng dùng chung với người yêu luôn nên là đôi khi mà kiểu người yêu tôi mà mua cái loại khác hay là người yêu tôi không có nhu cầu rửa mặt chẳng hạn tất nhiên là cái việc đấy nó hơi ít xảy ra thì tôi phải chờ bao giờ người yêu tôi đi mua đồ thì tôi mới được dùng ké còn không thì tôi đã chuyển về tắm xà bông và ờ, tôi chuyển về là rửa mặt bằng nước lã thì đấy là những cái điều chia sẻ nhưng mà từ khi mua những sản phẩm này thứ nhất là tôi kéo dài được thời gian trải nghiệm trong nhà tắm hơn cái thứ hai là tôi cũng kiểu tự tin về bản thân hơn tôi kiểu không anh dùng sản phẩm của anh anh không dùng chung với em bây giờ anh không dùng chung anh kiểu có những cái sản phẩm dành riêng cho anh rồi thậm chí là những cái mùi hương như kiểu chai xanh này sau khi tôi dùng xong thì người yêu tôi vẫn đi vào người yêu tôi bảo là uầy thơm ê phê thế thế là kiểu mình kiểu chuyện bỏ tiền ra mua những sản phẩm chăm sóc cho nam nó phải khác đợt tới là nghiên cứu nhiều sản phẩm hơn thì những cái sản phẩm này sau thời gian mình trải nghiệm thì nó thật là ờ, về cái phần gel tắm nhá thì ờ, tôi có một vài trải nghiệm đó là à, về ngăn mùi cơ thể nó thật là tôi cũng không thấy nó khác quá nhiều so với những cái sản phẩm uh, sữa tắm Lifebuoy hạt liệu mà tôi tắm nhưng mà tôi thấy rằng là đây là làm là dạng gel và cái sữa tắm ấy khi mà tôi tắm nó có một cảm giác kiểu nhớt nhớt sau khi tôi đã xả hết uh, xà phòng đi rồi nhưng mà khi mà sử dụng những cái loại gel tắm này thì tôi có cảm giác nó khô hơn đấy là cảm giác của tôi tôi thích hơn kiểu như vậy cái thứ hai đó chính là um, uh, cái gel tắm này nó có cảm giác là nam tính hơn ờ, tại vì mình cũng hỏi nhãn hàng là ờ, bạn ấy bạn cho mình hỏi tại sao không làm sữa tắm lại làm dạng gel bảo là đây là sản phẩm cho nam nhưng mà em muốn làm dạng gel cho nó kiểu nam tính ừ thì công nhận là nhìn dạng gel thì cũng thơm thật nhưng mà kiểu tại vì nó thơm quá nên tôi muốn dùng nhiều ấy mà dùng nhiều thì nó lại tạ tốn ấy nên là nó hết nhanh ấy còn về công dụng của những cái bọt ờ, rửa mặt này thì uh, tôi dùng để cạo râu khá là nhiều và tôi thấy là cạo râu khá là ổn uh, cái thứ hai đó là mỗi một cái lọ bọt cạo râu sữa rửa mặt thì nó có một công dụng khác nhau thì mình mới dùng qua cái kiểm soát nhờn thì mình thấy là kiểm soát nhờn là có công dụng rõ nhỏ rất đó là khi mà mình sử dụng đó là ở những cái vùng mũi này thì nó kiểm soát nhờn tốt hơn cái uh, sữa rửa mặt La Roche-Posay của mình mình không nhớ tên lắm chỉ biết là La Roche-Posay thôi còn ờ, về cái uh, ngăn mụn ngừa thâm thì nó thật là mặt mình thì cũng không có mụn mình rất là trộm vía nên là thực sự khi mà mình sử dụng thì mình cũng thấy không đến có cảm nhận nhiều lắm nên là nếu như bạn nào mà đã sử dụng qua những cái ngăn mụn ngừa thâm này hay là cái ờ, làm sáng da thì các bạn có thể feedback lại cho mình tại vì nó thật là mình cũng ít ra ngoài đường, ít ra ngoài nắng nên là mình không cảm nhận được sự thay đổi nhiều lắm Với một tầm giá khoảng tầm ờ, trên dưới 200 nghìn cho một cái chai to được đi kèm với một chai sữa tắm và một cái chai bọt cạo dâu như này Thì rất là hời đúng không? nhưng mà các bạn cần lưu ý điều gì thì đây là cái những cái lưu ý mà mình trải nghiệm mình đúc kết ra đó là đây là gel tắm nên là khi mà sử dụng ấy thì mình cảm thấy rằng là nó không được nhiều bọt nên là nếu ông nào là fan của bọt này hay là kiểu ông nào thích uống bia nhiều bọt thì mình nghĩ là sẽ không phù hợp cái loại này nó chỉ ở mức trung bình thôi kể cả dùng những loại bông tắm rồi thì mình thấy rằng cái gel à cái loại bọt của gel này nó không nhiều bằng bọt của những loại sữa tắm thì không biết là do cái gel hay là do loại sữa nhưng mà với cá nhân mình thì mình đang là nó hơi ít bọt nhưng mà thật thật là mình cũng không quan tâm lắm và mình kiểu không muốn nó nhiều bọt quá kiểu tắm nó tung tóe cả lên nên là với mình thì ở đây là mức chấp nhận được cho cái phần về bọt cái thứ hai đó là về phần mùi hương thì mùi hương này nó chỉ lưu khoảng tầm 15 phút trên da nghĩa là nó rất là sung sướng như kiểu đổ cả lít quýt tất lên người vậy hay là đổ cả lít tre vậy nhưng mà nói thật với các bạn đó là nếu như ông nào đang có ý định là mua để thay sữa tắm à thay uh, nước hoa thì cái này không hợp đâu đây là gel tắm để làm sạch ngăn mùi chứ không phải là để tạo mùi đấy rõ ràng với nhau là như vậy nhá cái số 3 đó là về cái phần bột rửa mặt thì với mình thì đây một chai 100 ml thì tặng kèm thì các bạn không đòi hỏi được nhiều nhưng mà với mình thì mình thấy là dùng hơi tốn mỗi lần dùng khoảng tầm 1 đến 2 xịt mà uh, loanh quanh có 100 ml chắc là tí tầm uh, ờ, 2 tuần là 2 đến 3 tuần là 2 đến tuần tầm 2 tuần hơn là hết còn với những cái loại sữa tắm như này thì phải dùng được tầm 2 tháng chắc phải tầm 3 tháng mới hết nhưng mà ở đây thì được tặng kèm có thể là họ đang test thêm hy vọng rằng là họ sẽ cải thiện những cái size lớn hơn nếu như những ai thích dùng những cái loại sữa rửa mặt và bọt cạo râu này chung với nhau và thêm một cái câu hỏi nữa nhiều bạn hỏi mình là anh ơi anh có trải nghiệm ờ, dầu gội không thì theo như mình biết là dầu gội chưa có và mình cũng hỏi với bên Menology rồi và người ta bảo là dầu gội chắc là trong năm nay sẽ có và họ cũng sẽ cố gắng sản xuất những cái dầu gội có những cái mùi hương như này để mọi người có thể đồng bộ với nhau như kiểu anh em mình siêu tầm này nhở từ dầu gội này sữa tắm này rồi nước hoa này xong rồi đến cả uh, bọt cạo râu sữa rửa mặt vậy kiểu tạo ra một cái hệ sinh thái cho nam giới ấy. Và vừa rồi đó là những cái trải nghiệm của mình về dòng sản phẩm Menology, gel tắm và bọt cạo râu, sữa rửa mặt thì thực sự là mình không phải là một người quá là chuyên về cái mảng review về cái chất lượng của sản phẩm mình chỉ review về mùi hương là chính thôi nhưng mà đây là những cái mà mình trải nghiệm thực tế cho mọi người thử hẳn trên da và thử hẳn trên mặt luôn và cũng không có một cái kích ứng gì cả thì mình hy vọng rằng là Menology có thể ờ, cải thiện những cái góp ý mà mình vừa mới nêu ra hay là các bạn có những cái góp ý nào các bạn hãy bình luận ở phía dưới và hy vọng là Menology cũng có thể đọc được và cải thiện thêm cũng là ra mắt thêm những cái mùi hương mới để cho